Xin chào tất cả anh em Ở đây có những anh em nào đã từng thua tha nợ nần phải bán nhà bán cửa vì những cái trò chơi đỏ đen trò chơi cờ bạc thì ngày nay thì ngày hôm nay công ty cờ bạc bí chúng tôi làm ra video này để giới thiệu đến tất cả anh em đấy một thiết bị là một siêu phẩm máy P59 có thể giúp anh em chơi được cả bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy trong cái thời gian anh em đánh xanh chín đánh đỏ đen mà anh em toàn thua tha nợ nần rất là nhiều anh em không biết cách nào anh em cỡ gạt thì đây tôi giới thiệu cho anh em cái máy này để anh em về anh em chơi anh em kiếm tiền thì cách thức sử dụng cái máy này anh em chỉ cần là mang duy nhất một máy này vào trong người thôi cái độ bắt xa của nó là từ 5 đến 7 mét đấy nó có ba chế độ bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy, anh em chơi trò nào thì anh em bật chế độ đấy lên nó sẽ giúp anh em biết trước kết quả anh em đánh anh em giành chiến thắng làm chủ sân chơi của mình thì để không để anh em đợi lâu nữa tôi vào test luôn thực tế luôn cho anh em này để anh em biết được độ hiệu quả và cách sử dụng cái máy này nó như thế nào anh em nhé trước tiên vào test này tôi chuẩn bị anh em một bộ tài xỉu này sóc đĩa này với bầu cua này đấy để chứng minh luôn cho anh em là những cái đồ hôm nay tôi chuẩn bị với test đồ cho anh em ấy hoàn toàn đồ thường đồ chợ đây tôi chuẩn bị cho anh em thanh nam châm này đấy đây thanh nam châm bẹ hút cực mạnh này đấy test vào những cái đồ của tôi này những cái đồ có tang đồ công chuyện này anh em test vào ờ, những cái đồ này ấy, thì hút hết các giật chặt anh em nhé đây về tài xỉu này đấy, bất kể một tài xỉu nào vẫn có thể giúp báo anh em được đấy không cần luồn quân vị nắp đĩa gì hết anh em nhé đây về cái bát sành bát sứ này đây sử dụng ăn cơm trong gia đình tôi này đây tôi lấy tôi test cho anh em này đấy. về vị này vị sóc đĩa thì bất kể các loại vị này vị lá bài này quân thuốc này quê đóm này là vỏ hạt dưa vẫn báo bình thường này đấy anh em thấy chưa hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy. tiếp tục là về bầu cua này đấy bầu cua thì đây bầu cua những cái nắp nhựa này đấy thường phổ biến trong sân chơi của anh em này anh em chơi rất là nhiều Đấy, những cái hột này hột là giấy này hột xốp này vẫn báo bình thường anh em nhé vẫn có thể chơi được đấy bất kể loại hột anh em thấy chưa không hề hít này anh em đến sân chơi mà anh em chuẩn bị cái hột đâm châm này mà anh em kiểm tra qua vào những cái đồ ấy những cái đồ có tang của công chuyện này hút rất là chặt thì những cái đồ đấy anh em không nên chơi nhé đây và test luôn cho anh em này để anh em hiểu được cách thức sử dụng cái máy này như thế nào này trước tiên là tôi xin test cho anh em về cái trò chơi bầu cua này đấy về bầu cua cách thức chơi rất là đơn giản đấy nó qua chế độ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 để nhịp rung nó vọng lên để anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi đấy tôi cầm vào tay thì chắc chắn 100 trăm anh em không thể nào nghe được anh em đến sân chơi anh em chơi thì anh em cất vào túi quần túi áo anh em chạm vào da thịt của anh em ấy để anh em cảm nhận nhịp rung tốt nhất để anh em có thể chơi được đấy test luôn anh em này đồ đạc tôi cũng đã kiểm tra sơ qua rồi đấy test luôn anh em nhé Đấy, như vừa rồi tôi nhận được máy báo là một dung dài này đấy như dung hồi nãy gọi là một dung dài này tương ứng anh em đánh con tôm này đây tôi mua phóng đây cho anh em luôn đấy đánh tôm anh em nhé, mở này một tôm một cá một nai đấy sóc tiếp này đấy, bán đầu tiên chuẩn xác này đấy anh em đợi tầm 4 à, đến 5 giây mà máy nó không báo ấy. trước khi đấy là máy nó đã báo rồi mà như bán này máy nó không báo ấy, thì nhiều anh em cứ lầm tưởng là máy nó lỗi anh máy nó không báo thì anh em không đánh nhưng không báo tương ứng anh em đánh con bầu này đấy đây bán này đánh bầu anh em nhé đây bán này đặt 100 triệu bầu này mở xem có bầu không anh em nhé đây hai con bầu một con tôm đấy chuẩn xác cho anh em đánh một được hai luôn đấy, sóc tiếp này như ván này tôi nhận được là ba dung ngắn này đây ba dung ngắn này tương ứng anh em đánh nai này đây mở xem con nai không anh em nhé mở này hai con nai một con cá đấy ok anh em lúc nào đánh một được hai đây test cho nhà ăn kỷ niệm này như ván này tôi nhận được là một dung dài này một dung dài tương ứng anh em đánh tôm này đấy khi anh em sóc xong đấy khi nhà cái nó để xuống đấy hột vị ổn định máy nó sẽ phân tích nó báo về cho anh em đấy một dung đài tôi người đánh tôm anh em nhá ván này tôi bán nhà bán cửa đánh tôm cho anh em xem này mở này một tôm một nai một gà đấy ok đi anh em tại vì thời lượng video nó cũng không có nhiều đấy thì tôi chuyển sang à, test cho anh em về trò chơi khác đấy về về trò chơi sóc đĩa này cách thức chơi sóc đĩa nó cũng đơn giản hơn đây với sóc đĩa thì nó sẽ có các nhịp rung khác nhau đấy như lẻ là một rung chặn là hai rung cách thức sử dụng cái máy này khi anh em không chơi nữa anh em chơi bầu cua xong anh em tắt máy đi này đấy anh em chuyển sang sóc đĩa anh em lại bật lên này anh em bật sang chế độ chơi sóc đĩa này đấy đây vị tôi chuẩn bị cho anh em là bốn vị ờ, bằng lá bài bây giờ tôi test luôn cho anh em này tôi để máy vào cái cốc này nhịp rung nó vọng lên này để anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi nhé đây xong luôn này như tiếng đầu tiên này tôi nhận được là một rung ngắn này à là một rung này đấy một rung tương ứng anh em đánh lẻ này mở này ok chưa đấy ba đen này đấy một ván đầu tiên chuẩn xác này đánh lẻ tiếp anh em nhé đấy khi máy nó báo rung xong mà anh em đợi từ hai ba giây đấy, máy nó không rung nữa thì anh em trước đây máy nó báo bao nhiêu rung thì anh em cứ thế anh em đánh thôi đấy một rung đánh lẻ này mở này ba trắng này đấy bán trước ba đen bán này ba trắng này đấy sóc tiếp này về ván này tôi nhận được là hai dung này hai dung tương ứng tương ứng với anh em đánh chẵn anh em nhá đấy ván trước đánh lẻ rồi ván này bao tiền đặt hết vào chẵn này đây máy báo hai dung đấy tự tin đánh chẵn này mở này tứ tứ trắng ok chưa đấy sóc cho anh em bán kỷ niệm này đấy nhiều anh em xem này anh em liệu rằng này, nó có thể giúp anh em kiếm được tiền trong các sân chơi của mình không một dung này một dung anh em đánh đẻ này mở này ok chưa ba đen này đấy chuẩn xác chưa anh em Đấy, tiếp theo tôi xin test về cho anh em cái trò chơi là tài xỉu này Đấy, thì thời lượng video nó cũng không có nhiều nên mỗi bộ môn tôi test cho anh em là 5 đến 7 tiếng bạc để anh em chơi anh em đánh thôi để anh em biết cách sử dụng cách thức chơi của từng trò chơi một về tài xỉu là tài dung hai đấy xỉu dung một đấy anh em cứ thế anh em đánh giờ tôi tắt máy đi này tắt máy đi này tôi bật lên này đấy tôi bật sang chế độ chơi tài xỉu này đây giờ tôi bỏ cái máy vào cái cốc này nhịp rung vọng lên test luôn lên em để khỏi phải chờ đợi lâu này Đấy, khi bật sang chế độ chơi tài xỉu máy nó nhận nó báo được luôn anh em nhé Đây một dung này, một dung đánh xỉu anh em này. Mở này. Ok anh em. 1 2 4 7 điểm xỉu. Đây. Sóc tiếp này. tôi nhận được là máy báo hai dung anh em nhá hai dung đánh tài này đây bán này đặt 100 triệu vào tài này mở này ok anh em sáu bốn hai mười hai điểm tài sóc tiếp này Đấy, bất kể ai làm cá cũng được khi mình có máy này mình chỉ cần làm tay con tay em thôi anh em nhé Đấy, bất kể ai làm cá cũng được hai dung tiếp anh em nhá hai dung tiếp tiếp tục đánh tài này mở này ok anh em đấy 146 11 điểm tài đây test cho anh em bán kỷ niệm này riêng về ván này nhá tôi cầm trực tiếp máy ở trên tay tại vì nhiều anh em xem video của tôi từ đầu đến giờ thì anh em thắc mắc anh em đến sân chơi là nhịp rung nó to như vậy thì anh em sợ có bị lỗ không đây ván này tôi cầm trực tiếp trên tay này test luôn cho anh em này để sát vào đây để anh em có thể nghe được nhịp rung của nó không anh em nhé máy đang rung này đấy tôi nhận một rung này một rung đánh xỉu này đây mở xem có xíu không anh em nhé mở này ok cho anh em 226 10 điểm xíu đấy sóc cho anh em bán kỷ niệm này đây để cái máy đây cho anh em kiểm tra anh em nha máy báo một dung này một dung đánh xíu tiếp này đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đặt cả người vào xíu này mở này ok cho anh em một một hai bốn điểm xíu đấy giờ tôi không chơi máy nữa tôi tắt tôi tắt đi này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 khi anh em qua thì anh em có thể mang trực tiếp quân vị nắp đĩa của anh em đi để anh em test hàng thử hàng trực tiếp tại công ty luôn và tôi cam kết với anh em là khi anh em lấy cái máy của công ty chúng tôi đấy tôi sẽ bảo hành cho anh em là hai năm đấy trong cái thời gian bảo hành mà anh em chơi về anh em chơi anh em có vấn đề gì đấy thì anh em có thể mang trực tiếp qua để tôi sẽ sửa chữa và hoặc là đổi mới cho anh em mà không thu một nghìn phí nào để anh em có để tôi có cơ hội tôi sức anh em giành chiến thắng để giúp anh em gỡ gạc trong cái thời gian anh em đánh xanh chín đánh đỏ đen còn riêng với những anh em nào ở xa anh em không có điều kiện anh em đến đấy Đấy, công việc anh em bận mà anh em không đến được ấy thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ấy, cũng là cái số zalo của tôi đấy chỉ cần anh em cho tôi địa chỉ đấy tôi sẽ gửi hàng về cho anh em đấy, hàng về anh em kiểm tra test hàng xong anh em lấy để anh em về anh em chơi anh em kiếm tiền thì ngoài những cái bộ đồ chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa này về trò chơi bài lá này đá gà này tôi có thể giúp anh em về gà thì tôi có cái chip gà anh em nhé về bài lá thì có những cái trò chơi bài lá máy đánh bài này rất là nhiều còn những cái trò chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em chơi trực tiếp trên điện thoại đấy, đấy tôi sẽ giúp à, anh em có những công thức quy, quy luật về cách đánh của những trò chơi đấy để anh em có thể biết trước kết quả như những trò chơi bầu cua tài xỉu ngoài đời này anh em chơi anh em chiến thắng anh em nhé đấy thì lúc nào anh em rảnh thì anh em có thể qua trực tiếp công ty chúng tôi thì thời lượng video nó cũng không có nhiều tôi xin kết thúc video tại đây đấy xin chào tất cả anh em